Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lợi ích nhóm trong nhóm lợi ích Ông Tổng là chùm cuối trong các nhóm này hay sao? Nói đến từ lợi ích nhóm chắc không cần phải định nghĩa thêm Bởi vì trong phản vẹn có ba từ đó cũng đủ nói lên ý nghĩa của nó rồi Tuy nhiên cũng cần giải thích thêm rằng giá trị cốt lõi của nhóm lợi ích luôn hướng đến là gì? Đó là lợi ích. Ở đây có thể nói là lợi ích bất chính lợi ích dành cho thiểu số có quyền lực và cách làm của nó được tóm gọn trong một từ tước đoạt. Các nhóm lợi ích luôn phải tính kế sách thế nào để tước đoạt từ những đối tượng bên ngoài của nhóm, có thể tước đoạt từ nhóm khác và cũng có thể tước đoạt từ người dân, từ những người thấp cổ bé họng tại Việt Nam. Nhóm lợi ích rất dễ nhận diện, nhất là Đảng Cộng sản. Từ lợi ích nhóm chỉ mới nổi lên trong khoảng hơn 10 năm nay, Tuy nhiên, về thực chất thì lợi ích nhóm đã nổi lên từ 93 năm qua. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, bản chất của đảng này là thu vén mọi thứ vào cho lợi ích của nó. Khi nó nắm quyền lực, nó không cho bất kỳ nhóm chính trị đối lập nào tồn tại, quyết triệt tiêu mọi hệ tư tưởng khác. Mục đích rất đơn giản, diệt hết đối lập để nó được hưởng một mình. Trên thế giới này có bao nhiêu đảng phái chính trị đem lại phồn vinh cho nhân dân họ biến quốc gia của họ thành một quốc gia giàu có, biết trân trọng trí thức để cho dân chúng được hưởng những giá trị dân chủ và tự do. Ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam thì mang đến cho dân tộc Việt Nam chỉ có đói nghèo, lạc hậu, xã hội thối nát, đạo đức suy đổi và đầy bất công. Tất cả chỉ nhằm cho Đảng Cộng sản Việt Nam được hưởng lợi mà thôi. Từ khi Đảng Cộng sản cho mở cửa bắt trước mô hình kinh tế của chủ nghĩa tư bản, đời sống của người dân dần khá hơn thì Đảng Cộng sản cũng nghĩ cách để tước đoạt những gì dân đã có trong tay. Và từ đây nhiều loại tham nhũng cũng từ đó mà hình thành quanh cái đảng. Nào là tham nhũng tiền tài, tham nhũng chính sách và đỉnh điểm là tham nhũng quyền lực. Vì người Cộng sản luôn tỏ ra lòng tham, muốn vơ vét tiền tài, muốn vơ vét cơ hội, muốn thâu tóm mọi quyền lực. Nên từ đó các nhóm lợi ích nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hình thành. Ở Việt Nam, nhóm lợi ích lớn nhất là Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản lại có rất nhiều nhóm lợi ích do những đồng chí cùng quyền lợi kết hợp mà tạo ra. Nó tạo thành một bộ máy nhỏ trong bộ máy lớn để mà tư lợi cho nhóm của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng được cho rằng là người đứng đầu nhóm lợi ích đang mạnh nhất. Việc khui những vụ án lớn như Việt Á, chuyến bay giải cứu, vụ IC hay vụ đăng kiểm cho thấy quy mô của nhóm lợi ích nhỏ bên trong Đảng Cộng sản cũng là không hề nhỏ một chút nào. Nó trải dài từ trung ương cho đến địa phương, nó trải rộng từ tỉnh này sang tỉnh khác, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đấy là nhóm lợi ích chỉ thấy tiền là vơ vào, tuy nhiên cao thủ nhất trong nhóm lợi ích này là thâu tóm quyền lực. Mặc kệ ai thâu tóm tiền, ông Tổng chỉ chăm chú thâu tóm quyền lực, và từ đó những ai ăn nhiều tiền, nhóm lợi ích của ông Tổng sẽ móc họng cho ra hết. Tuy nhiên, việc đánh nhóm lợi ích hám tiền chỉ là nhóm lợi ích cá voi sát thủ, nốt nhóm lợi ích cá mập mà thôi. Người dân vẫn không có quyền lợi gì, họ cũng chẳng được đền bù thiệt hại gì do nhóm này thu được. Hãy xem ông Nguyễn Phú Trọng đánh vụ án chuyến bay giải cứu, nhân dân có được trả lại một đồng bạc nào đâu. Tiền vẫn trong túi quan tham và trong chính quyền, dân chẳng được gì. Có quyền là có tiền và thậm chí có quyền càng lớn thì càng an toàn. Ông Vương Đình Huệ lương ba cọc ba đồng nhưng cho con sang du học tại Mỹ với chi phí tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Đố ai làm gì được ông Huệ bởi ông Huệ ở trong nhóm lợi ích mạnh nhất, nhóm lợi ích tham nhũng quyền lực do ông Tổng Bí Thư đứng đầu. Có quyền lực tuyệt đối, tiền sẽ không thiếu, đó là điều tối quan trọng cho những ai muốn tham ô tài sản, làm sao để được an toàn. Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Trử Xuân Dũng dùng người nhà lập nên một nhóm lợi ích rộng lớn. Nói đến nhóm lợi ích ở Việt Nam thì tầng lớp lớp, mới đây báo chí cho biết ông Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã dùng cả bà chị dâu để mai mối đưa nhận hối lộ. Đây chính là một nhóm lợi ích với đơn vị nhỏ nhất là gia đình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến bay giải cứu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 độc quyền áp giá điện nhưng cứ báo lỗ hoài. Người dân hiện nay phải trả giá điện cho EVN bao gồm những khoản nào đây? Thứ nhất là khoản mua điện của EVN từ các nhà máy, thứ hai là trả thuế, trả tiền công quản lý cho EVN, trả khoản lời cho EVN và trả luôn khoản tiền mà các cơ quan chức năng EVN thụt két để mà chia nhau. Bài toán định giá điện sao cho EVN không lỗ là bài toán dễ chứ không khó, nhưng tại sao năm nào EVN cũng báo lỗ nhiều đến như vậy. Điện lực của Việt Nam bổ nhiệm nhân sự tại Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Có bạn đã phân tích với Thời báo .d rằng những khoản mà EVN phải chi bao gồm mua điện, chi phí cho bộ máy quản lý từ chủ tịch cho đến công nhân, chi phí dự phòng rủi ro, chi phí đầu tư hệ thống tải điện mới vân vân là những chi phí hoàn toàn có thể liệt kê vào trang chi phí bán điện. Tuy nhiên, chi phí do EVN bị mất do các quan chức EVN làm giàu một cách hết sức bất thường là loại chi phí không thể liệt kê. Chính vì thế, dù định giá điện bán cao bao nhiêu thì EVN cũng luôn lỗ. Khoản lỗ đó là do quan chức thụt kết làm giàu mà ra. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2023 tới đây, ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu ở tuổi 61. Trước khi đi, ông để lại một hố thua lỗ khổng lồ. Tuy nhiên, ông Thành đã tìm ra lý do để tăng giá điện việc tăng giá điện sẽ khoan vào túi tiền doanh nghiệp và người dân cả nước. Số tiền đó là để bù lại phần mất mát do tiền đã dò dỉ vào túi quan tham quá nhiều. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có thói quen là trước khi rút lui thường hốt cú chót rất đậm. Lấy ví dụ như ông Trung Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trước khi bị bắt đã ký hàng loạt bổ nhiệm nhiều quan chức cấp sở, phòng của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 6 năm 2022. Theo giới thạo tin, đây là cách ông ta bán ghế, vét cú chót trước khi rời ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để vào trại giam. Trước khi rời ghế, quan chức của Đảng Cộng sản thường có thói quen hốt cú chót. Vào ngày 31 tháng 3, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ chào quyết định luân chuyển bổ nhiệm cán bộ quản lý cho công ty điện lực Hóc Môn. Ngay sau đó đã diễn ra lễ ký kết bản thỏa thuận giao nhiệm vụ năm 2023 giữa hội đồng thành viên của công ty này với người đứng đầu đơn vị trực thuộc. Không biết những tổ chức và chức vụ này có liên quan đến sự ra đi của ông Dương Quang Thành hay không. EVN là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, nó có nhiều công ty con và rất nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp trực thuộc trên toàn quốc. Nó như một bộ máy chính quyền trong ngành điện và quyền lực của ông Dương Quang Thành ở đây phải nói là rất lớn. Thị trường mua bán chức tước trong doanh nghiệp này cũng là thị trường không hề nhỏ. Ông Dương Quang Thành còn một tháng nữa thì sẽ rời ghế và liệu có phong trào bổ nhiệm hàng loạt trong những ngày sắp tới hay không thì chúng ta phải chờ xem tiếp. Có thể nói ông Dương Quang Thành hiện nay giàu không thua gì ông Trần Bắc Hà, chủ tịch một ngân hàng quốc doanh trước đây. Có người nói sức mạnh tài chính của EVN cũng không thua gì BIDV, mà ông Trần Bắc Hà từng là xếp cao nhất trong thời gian dài ở ngân hàng này. Có thể vì quá giàu mà Dương Quang Thành không cần phải buôn quan bán tước để mà hốt cú chót và cũng có thể không phải thế. Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN của Việt Nam Độc quyền nhà nước là một cách làm kinh doanh độc hại. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều báo cáo lỗ để yêu cầu chính phủ tìm cách hỗ trợ họ, tức là rút tiền thuế của người dân ra để chi cho họ. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam chỉ có đảo than lên rồi bán, cũng báo lỗ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam chỉ có hút dầu lên bán, cũng kêu lỗ. Như đã nói, họ bị lỗ vì khoản tiền do gì từ tập đoàn sang túi lãnh đạo là quá lớn, nên dù cho có đảo than lên bán hay hút dầu lên bán, họ vẫn lỗ. Họ lỗ là bởi lòng tham không đáy của các lãnh đạo tập đoàn.